đại chất Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này Một chiếc xe có thể nói là thương hiệu Nhật Bản 8 chỗ ngồi Rộng rãi Một chiếc xe đã được uh, khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam Cũng là một trong những cái dòng xe 8 chỗ ngồi có thể nói được uh, lựa chọn nhiều nhất trên thị trường Việt Nam Và được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng Và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý vị cái sản phẩm này Và với sản phẩm này chúng tôi đang giao bán với giá chỉ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 Đấy, và không có một vết gợn luôn Cabo không có một chút ma tít nào luôn quý vị nhá Và không có dấu hiệu gì của sự cong vênh Đảm bảo quý vị là không bị đâm đụng Không kinh doanh nhá Đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị Đấy là Một cái đèn pha còn khá là trong Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu Và cũng đã được độ bóng đèn siêu sáng ở phía trong rồi quý vị nhá Rất là sáng vào ban đêm Và cái mặt ga lăng của nó đây chúng ta thấy cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh và chính giữa là cái biểu tượng Toyota một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản cái đèn phía trước bên là lái đây quý vị cũng còn khá đẹp quý vị nhá không bị nứt vỡ hay bị à, xuống màu à, đâu quý vị à, kể cả cái đèn gầm phía dưới này đấy ba đợt sốc thì rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị đắp ma ít nhiều đây đâu quý vị nhá và bây giờ thì xin phép quý vị tôi truyền tải đến cho quý vị cái khoang lốp phía trước đây Chúng ta thấy sắt xi của nó đây còn xanh lét, còn vuông lét luôn quý vị nhá Kể cả là cái sắt xi phía trước này đây Các lỗ bấm chúng ta thấy vẫn còn tròn xoe Còn lốp này cũng còn khá dày Với lốp này chúng ta đi 2-3 năm nữa chưa nghĩ đến việc phải thay lốp Và nó đến từ thương hiệu Bridgestone, thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng của Nhật Bản Và đây là cái mặt la răng của nó Vẫn là mặt la răng zin Theo xe từ đầu chưa bị phết phẩy sơn vào đâu cho quý vị nhá những cái dòng xe mà đi xước xác nhiều nó hay bị phết phẩy sơn mặt và vẫn là mặt la răng phay của nó nhá quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự xước xác nhiều luôn và thân vỏ đây chúng ta thấy còn căng đét luôn quý vị nhá và bây giờ là cái khoang lốp phía sau đây quả lốp này cũng còn rất là dày luôn với lốp này chúng ta đi cũng phải hai ba năm nữa mới đến việc thấy lốp và đây đến cái gót khoang lốp này cái cái keo chỉ của cua lốp này quý vị nhá cũng còn luôn quý vị nhá đấy và cái đây sắt xì đó đây còn xanh lét còn vuông đét các lỗ bấm này ta thấy vẫn còn tròn xe vào khoang lốp của nó đây không có dấu hiệu gì của sự mòn một kể cả là cái gót khoang lốp nơi tôi đang chỉ tay đây keo của chỉ cua lốp còn luôn và cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá là đẹp và sáng quý vị nhá đấy thân vỏ thì rất là đẹp luôn quý vị bản g xịn quý vị nhá đấy. điều hòa là điều hòa ba vùng chiếc xe này không chạy taxi không chạy dịch vụ cho nên là thân vỏ còn rất đẹp nội thất thì còn tươi đấy đây là cái khoang lốp phía bên phụ đây cũng vậy cũng còn đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và keo chỉ của cua lốp đây quý vị nhá cũng còn zin đét luôn không bị mất quý vị nhá khoang lốp này không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và cái sắt xi của nó đây cũng còn rất là vuông các lỗ vẫn còn tròn xoe quả lốp này cũng còn rất đẹp luôn với lốp này chúng ta đi cũng phải hai ba năm nữa mới đi việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó cũng còn khá đẹp luôn vẫn là mặt la răng xịn theo xe từ đầu quý vị nhá đấy không bị phết phẩy sơn vào đâu đây vào đây đâu đây là cái khoang lốp phía trước đây chúng ta nhìn thấy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 có khoảng 15 20 đến 30 phút cơ có những video lên đến tận 30 phút quay thật kỹ từng chi tiết từ bên trong đến bên ngoài để quý vị và các bạn theo dõi sau đó chúng ta đánh giá chất lượng của chiếc xe này và sau khi xem xong video thì chúng ta cũng có thể đánh giá được đến trên 90 phần trăm chất lượng của chiếc xe này rồi và gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này quý vị nhé Đấy, còn bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này thì chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào chúng ta thấy là cái độ thất của nó đây đấy chúng ta thấy còn rất là tươi luôn nhá đây chúng ta nhìn thấy cái mặt bàn thờ của nó đây còn rất là sần sáng không có dấu hiệu gì của sự quan đục nha quý vị nhá đấy chúng ta nhìn thấy chưa rất là đẹp rất là sáng luôn đấy, chủ nhân là người nhiều tuổi sử dụng rồi cho nên là người ta cũng không thêm à, các cái thiết bị âm thanh gì nhiều hai chìa khóa zin theo xe quý vị nhá đây chúng ta nhìn vào cái mặt la răng này cái mặt vô lăng này chúng ta cũng biết luôn quý vị nhá đây ấy cái mặt vô lăng của nó vẫn còn sần như sáng và sần như này biểu tượng vô lăng không bị mòn mờ quý vị nhá Đấy, biểu tượng Toyota này không bị mòn mờ Vẫn là biểu tượng Toyota zin theo xe nha quý vị nhá Đấy, cái mặt táp lô của nó đây Chúng ta thấy nó đẹp như thế này ấy kể cả là cái táp đi cửa đây quý vị nhá Đấy, táp đi cửa đây Đấy, nó vẫn còn sần sáng như thế này Kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây quý vị Cũng rất là sáng luôn Đấy, và cái bệ bước này đã được nạp inox và có đèn báo sáng luôn quý vị nhá hàng ghế thứ nhất đây đã được chủ nhân người ta động độ cái ghế massage quý vị có tựa đầu có tựa lưng rất là êm quý vị nhá đây các con ốc này chưa một lần mở các cái chốt cửa vẫn còn rất là sáng luôn chưa một lần động chạm cứ lên mà led luôn đây các đây cửa đó đây còn sáng các cái tay cửa đây đây chúng ta nhìn thấy sần chưa đẹp chưa Đấy, rất là sần rất là sáng quý vị nha không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu keo chỉ thì cam kết với quý vị là zin đến 100% luôn quý vị nha này sơn lòng nó vẫn là sơn zin luôn các cái đinh tán của nhà sản xuất đây cả phần phía dưới này đây nó thấy nó còn chất như thế hiện đây thì tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn quý vị nha đây hộp bu lê của nó đây đấy chúng ta thấy nó chất như thế mà hộp bu lê đinh tán đây vẫn zin như thế đây sắt xi đây đấy gầm sáng trưng không một vết mòn mục luôn quý vị nhá đấy bây giờ đến cái cánh sau đi để truyền tải đến cho quý vị đây chúng ta thấy cái phần nhựa của nó đây các cái tay cửa này không bị mòn mờ một chút nào phần nhựa phía trên thôi còn rất là sần luôn không bị mòn không bị bóng đâu quý vị nhá phần nhựa phía dưới này cũng vậy rất là sáng luôn keo chỉ thì cam kết quý vị zin đến 100% đấy kể cả phần phía dưới này đây nó còn sáng như thế này kìa sơn lòng vẫn là sơn zin luôn và đây là hàng ghế thứ hai đây Đấy, màu kem cũng rất là hợp với cái màu nội thất và cũng không có dấu hiệu gì của sự rách vá may rất là căng và vuông quý vị nhá đây trần của nó đây bên trong là một lớp đã được bọc ni lông nhá nhưng bên trong là một lớp nỉ vẫn còn mới tinh luôn quý vị nhá bọc từ mới cho nên là vẫn còn mới tinh luôn đấy ba vùng điều hòa cho ba hàng ghế đây hàng ghế thứ ba đây cũng còn rất là đẹp luôn quý vị đấy ngồi rất là rộng rãi với cái dòng Innova này thì có thể nói là một trong cái dòng xe ngồi rộng rãi và điều đặc biệt nữa là vận hành của nó thì đấy chúng ta nhìn cái mặt tắp lô còn sáng tươi như thế này đây tắp bị cửa đấy nhựa phía trên đấy còn sần tươi phần nhựa phía dưới đây cũng còn rất là sáng và tươi keo chỉ đây không mất một phân quý vị nhá đây vậy kể cả phần phía dưới này vậy các chốt cửa đây chúng ta thấy vẫn còn rất là sáng các con ốc này chưa lần mở chưa một lần đồng chạm cờ lên mỏ lết màu vàng cát thì còn màu này cũng là một trong những màu đẹp của cái dòng xe Toyota Innova này quý vị nhá đây cái tắp đi cửa sau này đấy chúng thấy nó sần chưa đấy, các cái tay cửa đã được bọc phân gỗ rất là đẹp luôn đây, phần nhựa phía dưới đây keo chỉ đây quý vị đấy, không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả cái phần phía dưới này đây đến cái gót khoang lốp đây nó còn sáng như thế này cơ mà keo cua lốp còn còn cơ mà đúng không ạ đấy và đây là đến cái cốp sau đây quý vị đến cốp sau đây hai bên má của nó đây đinh tán của nhà sản xuất này. đấy con ốc này cũng chưa một lần mở đâu quý vị nhá đấy keo chỉ đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Rồi chỉ có cái cốp sau đấy con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá đấy keo chỉ của nó đấy nhựa rất là tươi luôn hai bên hông không có vấn đề gì biển thần tài 79 nhá quý vị nhá bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng luôn với giá bán chỉ 265 triệu đồng đã bao gồm rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa còn bây giờ tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đây chúng ta thấy chưa thấy nhựa của nó tươi sáng chưa rất là đẹp luôn quý vị nhá đây nữa tabi này Đấy, sáng sần rất là đẹp quý vị các con số các danh số còn quá là rõ ràng luôn quý vị nha đấy đây mặt vô lăng của nó đây đấy, tươi sần rất là đẹp luôn sáng còn giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này khối động cơ trái tim của chiếc xe xem là máy móc như thế nào đây quý vị Máy cực êm luôn quý vị nhá Máy đang nổ đại chất luôn Không có dấu hiệu gì của sự rung giật luôn quý vị nhá Đấy Không có dấu hiệu gì của sự rung giật Và máy vẫn là máy zin nguyên bản nhá quý vị nhá Đây để tôi zoom lên cho quý vị khách hàng xem luôn Đây chúng ta nhìn thấy con ốc chân máy này chưa Chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết luôn Máy nổ cực ngon cực êm luôn quý vị nhá Đấy Máy nổ cực ngon cực êm luôn Đây, Đây. đang nổ quý vị nhá Đấy đang nổ tem tiếc còn gì hết luôn máy đang nổ mới nổ cực ngon luôn cái vị nha đây các cái lỗ bấm này tròn xe đây đinh tám là nhà sản xuất đây đinh tám nhà sản xuất đây tem đây lỗ bấm đây lỗ bấm đây cho quý vị nhá keo chỉ của cabo phía trước đây ai chúng ta thấy lỗ tròn xe chưa keo chỉ đây không mất một phân quý vị nhá hai con ốc của cabo này cũng chưa một lần mở quý vị nhá đấy rất là kỹ được những khách hàng luôn đây keo chỉ ở phía trước đây các lỗ bấm tròn xe đây quý vị tem của nhà sản xuất đây các lỗ bấm vẫn tròn xe đây đấy biểu tượng Toyota đây đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn cực êm luôn máy zin luôn quý vị nhá triệu lần hạ đất để sửa chữa lớn thì đâu quý vị nhá và quý vị và các bạn thân mến rồi thì tôi đã giới thiệu cho quý vị một cái mẫu sản phẩm đó chính là chiếc xe Toyota Innova sản xuất cuối năm 2000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 đấy giờ thấy chưa thân vỏ đẹp chưa giá bán chỉ 265 triệu lại đã bao gồm cả rút hồ sơ rồi nhé và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa rồi đấy, và bây giờ tôi xin phép đi vào cái nội thất bên trong để giới thiệu tổng hợp lại cho quý vị nhé Đó, chúng ta thấy chưa mặt tắp lùa của nó đẹp chưa hàng ghế thứ nhất đây tắp đi cửa của nó đây Đó, chúng ta thấy phần nhựa phía dưới đây keo chỉ thì không tính đến rồi sơn lỏng vẫn là sơn zin luôn đấy hàng ghế thứ hai đây quý vị nhá không bị rách vá gì đâu đấy cái tabi cửa sau đây tất cả mọi thứ vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy bây giờ là cánh lái đây đấy, rất là đẹp luôn đây keo chỉ đó đây không mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá tắp lô tắp bi còn rất là sáng và đẹp luôn đấy đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn ghế thứ hai đây vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu xong cho quý vị cái sản phẩm đó chính là chiếc xe Toyota Innova sản xuất cuối năm 2007 tên tư nhân chính chủ với sản phẩm này chúng tôi đang giao bán với giá chỉ với